thăng long hay villa con bài con chú con đóm đều hết quân và bát đĩa hoàn toàn là say chín rồi anh em nhá cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nhá anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tay của người nghe không bao giờ cảm tưởng được bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ máy tự khắc dùng một cái và mặt chắc nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nhá cứ khoảng cách từ 2 mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nha trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha sau tôi không đánh nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ đây là bộ bát đĩa xanh chín đời tôi thử luôn anh em nhá anh em nhá bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này anh em đi này tôi kiểm chứng đi này nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em kiểm chứng cho anh em 100 trăm là sai chín anh em đi mua hàng anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ bây giờ anh em đi chơi anh em biết khởi động nguồn lên khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá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 máy báo dung một và đèn dung một rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả các nội lẻ luôn mở này không mở sai ba đèn này anh em này chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiêu này có những cái quân nhảy này đặt xuống là thu rồi anh em nhá đèn nó nháy hai cái rồi trong ba trọng nghĩa tất nhiên là chắc rồi đánh cả hà nội chắc luôn mở này không mở là một chuyện xài anh em nhá tiếp này được có nghĩa là được anh em nha tôi khẳng định luôn cái đồ đồ độc quyền rồi máy báo số một rồi và nháy một cái rồi trong bát trong nhẫn tất nhiên là lẻ rồi đánh trọng một tỷ và lẻ này mở này không bỏ sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha qua ngoài tiếng bạc ạ tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn vào cái tiền và cái độ rung nó như nào bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em rung chỉ mình biết thôi người cạnh không biết được anh em nha tôi đúc luôn người thôi kỷ niệm cho em vài ba thứ bạn anh em những nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn anh mình nhá máy báo số hai rồi trong qua trọng đến tất nhiên chắn rồi đánh cả một tỷ mà chắn thôi mở này ai đã tính nhảy ra đây của tôi mở không mở sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nha người để làm sao nhận được ra đúng không anh em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 cái máy thua quân vị a 1 bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là xanh chín anh em nha anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi. cái đồ này anh em ạ tôi đập bát tôi đập đĩa xé quân luôn anh em anh em này một trăm trăm là xanh chín luôn. phát luôn anh em anh em này